cho em đào tạo khoa cho các thầy cô cũng như là khoa trồng mình và sau đó quay qua hay quá chỉ tại vô tình chị em bay đã bỏ phân minh và cho nó mang về luôn em muốn nước lại để em rút chứ độ bao nhiêu ít thôi ít là bao nhiêu mới được chứ chỉ có nem năm thôi năm nem mà việc này khó lắm hay là thôi chị nhá thôi thôi thôi ai cậu ơi cậu ơi cậu cứ giúp chị cậu giúp chị nhá đợt này kiểu mà chị ra tiếp khách thì chị em mình sao hai con này năm đến đấy là em chi cho bọn đàn em hết chứ em không có sơ mũi gì vào năm nén ấy đâu chỗ chị em em giúp chị thôi mà việc này nào chắc có thành là chắc cần